buồn mưa đến gió mang em ra xuôi về đâu là một người xa xôi cũng sông quê em như con đò đường nhớ lắm cũng đâu em còn một thời mong mơ giờ đâu